Khoa Nguyễn số điện thoại 0936 722 234 Rất vui được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay Thì ở trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nắm giữ cái phương pháp để giúp điều trị dứt điểm về các tình trạng về loạn cương dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay là các tình trạng dương vật không thể cương cứng nha bạn Thế trên tay của mình là dòng sản phẩm thuộc cương dương hay còn gọi là viên sủi cương dương XYZ các bạn ạ. Thế cái XYZ này là sản phẩm như thế nào? Thế sản phẩm XYZ này là một dòng sản phẩm giúp cương dương hỗ trợ trong vấn đề quan hệ tình dục ở người đàn ông, giúp cho các bạn nam giới có thể xuống mạnh hơn, làm tin mạnh mẽ hơn những lúc mà quan hệ tình dục các bạn ạ. Đến từ nước Nga nha các bạn, do công ty Handel đơn sản xuất mà cái công ty Hante Garden á, thì đã rất là nổi tiếng đối với dòng sản phẩm titan giáo đó các bạn ạ mình dám tin chắc rằng khi các bạn xem clip này là, là các bạn đã từng nghe tới dòng sản phẩm titan giáo để giúp làm tỏ và da dương vật một cách tự nhiên đây sản phẩm titan giáo này thì hiện nay đang được rất, rất nhiều các bạn nắm giữ sử dụng nha các bạn đây đặc biệt là những cái trang trái nào ở lứa tuổi 25 30 45 tỏ và da dương vật các bạn ạ thì ít cho dệt format này là dòng viên sủi nha các bạn để giúp cho cơ thể của người sử dụng có thể dễ dàng hấp thu hơn những lúc mà mình uống vào đây tiếng ngá nha các bạn đây tiếng ngá toàn bộ đều tiếng ngá cả và đây là phần mã vạch các bạn có thể chích các chất các thông tin từ đây đây con tem chủ hàng nhãi hàng giả nha các bạn đây con tem là đây cả không rất là đầy đủ một hộp như vậy sẽ có 10 viên sủi cương dương đây bạn mình đã mở sẵn một cái đây rồi các bạn đây là cái hạn sử dụng và ngày sản xuất nha bạn ngày sản xuất của nó là 18 tháng 10 năm 2018 hạn sử dụng là 17 tháng 10 năm 2021 cực kỳ lâu các bạn ạ đây mình sẽ mở cho bạn xem ở bên trong đấy các bạn nó viên sủi các bạn đây phía dưới Thế độ của dòng sản phẩm viết sủy cương dương này thì các bạn có thể và là uống trước khi quan hệ từ 45 tới 60 phút một viên sủi như vậy thì các bạn hoa tán với 200 ml nước thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể sung mãn hơn làm tinh mạnh mẽ hơn chinh phục người bạn tinh của mình một cách dễ dàng hoặc là những cái nam giới nam mà muốn điều trị dứt điểm các tình trạng về yếu sinh lý loạn cương dương thì các anh có thể sử dụng thường xuyên đều đặn hàng ngày một ngày một viên trước bữa ăn 60 phút các bạn ạ thì các sau một cái liệu trình của nó là từ 3 tới 4 lọ như vậy thì cái khả năng sinh lý cái chức năng tinh dục của người nam giới thì sẽ được tăng cương một cách rất là rõ rệt và hiệu quả nha các bạn thế ngoài chơi trong sản phẩm thuộc cương dương XJZ hay còn gọi là XJZ Format hay là viên sủi cương dương này á, thì bên mình còn cung cấp một số loại sản phẩm giống như là thuộc cương dương khẩn cấp giảm hai tăng số trái xịt kéo da thời gian quan hệ xịt tốt gôn nha bạn xịt tốt gôn hay xịt tốt 100 liên quan tiếp dục nữ vân vân thì các bạn hãy liên lạc với mình qua số hotline 0936 722 234 để được tư vấn và hỗ trợ còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau chào tạm biệt